cái này bánh quế này rất là ngon cô chú anh chị cái ngồi đó kìa rồi đi chưa xong rồi nè cô chú chào buổi sáng cô chú anh chị ơi sáng nay à, ba chi sẽ chở chị đi học xong rồi sau đó sẽ chở kim đi à, làm mọi người hôm nay là thứ sáu ha cô chú anh chị có ba chi ở nhà khỏe quá trời luôn cái hoa sáng ra phải ngắm rồi mới đi được nè mọi người <laughs> cái màu vàng rực rỡ luôn đẹp quá chừng luôn nè let's go xin chào công bạc câu chịu sáng nay chi đi học mà, mà kim làm tóc cho chi mà chi nó nó kêu thả mấy cái cọng tóc phía trước xuống vậy đưa cái mặt mẹ coi coi để cái tóc xuống nó che con mắt vậy hả ờ trời nó không chịu cột lên hết nó kêu phải thả về mấy cộng lòng thòng cho nó trước mặt cho nó mới chịu đó cô chú anh chị chị nổi không hello hôm nay xin chào công bạc câu bạc công bà câu chịu ít câu Kim nó tới nơi rồi nè cô chú anh chị Kim mang sáng uống cà phê mọi người ăn cái bánh quế này nè bánh quế này rất là ngon cô chú anh chị này, uống trà trà Kim có sữa nè đây là cái uh, thị trấn ở chỗ Kim làm nè mọi người thì uh, Kim làm 9 giờ người ta mới mở cửa của chú anh chị bây giờ chỉ mới có 7 giờ rưỡi thôi nhưng mà do ba chi đi làm đó cho nên là sẵn uh, Kim đi sớm rồi uống cà phê luôn ăn sáng luôn à, một chút nữa mình khỏi phải đi taxi mọi người trời đã nắng lắm rồi cô chú ơi bây giờ đã 8 giờ 40 rồi đó bây giờ Kim sẽ chuẩn bị đi qua shop mọi người thực ra thì à, cái shop nằm xéo ở bên đây là tới nè cô chú anh chị 9 giờ mới mở cửa thì mình à, khoảng 10 phút nữa mình đi qua tới đó mình đợi chút xíu là được hả cô chú anh chị thì à, ở đây ở trong cái trung tâm mua sắm này thường thì 9 giờ mới mở cửa buổi sáng này vẫn ờ, còn rất là vắng luôn cô chú anh chị à, 9 giờ 9 giờ mở cửa thì 9 ờ, giờ mấy 10 giờ là mới ờ, có khách đến đông cô chú anh chị chị, <laughs> chị nó ngồi đây nè chị nó ngồi đó kìa rồi đi chưa Press the Beep. Rồi, let's go giờ hai mẹ con đã đi học đi làm về nè bà cô chú ơi bây giờ đang à, đi siêu thị mua đồ ăn mua đồ ăn và mua cái đồ dùng mà cho gia đình đó mọi người để ờ, cái gì mà cần phải mua hết nha cô chú anh chị sử dụng cho một tháng tại vì tháng sau là Tony sẽ đi công tác nữa rồi đi một tháng mình cô chú anh chị đi úc nên hôm nay phải tranh thủ mọi người yeah. Dạ. no we need some foil you got foil I got foil yeah okay you want liquid Oh no. Dạ, okay. Rồi bây giờ là mua xong rồi đó cô chú anh chị. Nhưng mà mua đồ ăn thì cũng mua trong một tuần hai tuần vậy đó để tủ lạnh ăn. Rồi à, khi nào hết thì mình tự order à, mình mua ở trên mạng đó mọi người xong người ta giao tới nhà. Xong rồi nè cô chú ơi một xe luôn. rồi chi phụ lấy đồ lên cho ba đi ừ tôi biết hai cô chú anh chị ơi um, đi siêu thị về là mọi người bây giờ kem sẽ tưới phân tưới phân cho mấy cái bông nè mọi người chị sắp nổi không nặng không 来弟弟。 nhà gáp rồi chơi cho chi nè cô chú ơi hôm qua mới đi mua nè đi mua mà ba bận quá ba chưa có gáp được luôn rồi ba đi lấy xe ba chạy rồi phải gắn cái đường này vô đây nè à, gắn vô đây cho chạy qua nè có bình nước này chứ cái đầu xe lửa đâu we just put it on, on, we just put it there. That was the boat down too. nước nó chảy ra đây là nó quay cái này nè chi nè xong rồi nè cô chú ơi nhưng mà hình như cái này nó hơi nhỏ so với chi chi á cái này chắc uh, cho phải bé từ hai ba tuổi hả mọi người chi nay 4 tuổi rồi hơi cao quá rồi nè nhưng mà không sao lỡ mua rồi mọi người dọc nước có thêm mua thêm một bao cát nữa cô chú anh chị mình có thể chơi với cát nè cái cây lá phong của Kim bữa nay cái lá nó bự thêm rồi nè mọi người đây cho cô chú anh chị coi cái cây cherry của Kim hôm nay cái bông nở rồi mọi người ơi Đó. cái này cherry đen nè mọi người hy vọng năm nay sẽ có trái ha bông nhiều lắm bông luôn nhiều bông dữ lắm mà không biết có đậu trái không hồi năm ngoái Kim mua đó có ít bông hơn như vậy nhưng mà cuối cùng là không có đậu một trái nào hết trơn á cô chú anh chị bên kia cây táo bên kia kìa mọi người cái táo hôm nay nó cũng nở bông rồi đó mọi người Rồi chi chơi đi nha, mẹ vô mẹ nấu ăn nha mẹ Làm đồ ăn tối ha Ok Cơm chiều nè ông bà cô chú ơi, chiều nay cơm Kim có làm mà tôm rang cho Chi nè Kim nó lột vỏ hết trơn rồi Với thịt kho Và rau xào Có măng tây, bông cải, xào Và cơm hai mẹ con ăn đây hôm nay cũng giặt thêm hai máy đồ nữa là cô chú phơi nhưng mà hôm nay không có nắng có gió mà chiều chắc nó cũng khô quá mọi người rồi chị ăn hay con